các bạn biết là như thế nào ha rất là đẹp trai luôn à. à, tặng một món quà cực kỳ khủng khiếp như thế này cũng như là à, một bạn à, rất là dễ thương như quỳnh à, thì như quỳnh đang trên đường à, đến các bạn dự kiến khoảng tầm nửa tiếng nữa quỳnh sẽ đến nhận xe à, ok lát nữa thì à, duy sẽ mời các bạn cùng duy cũng như là anh hy à, chủ nhân của cái món quà này sẽ cùng với lại quỳnh mở cái hộp quà này cho các bạn xem nha à, để chuẩn bị hết tất cả mọi thứ như thế này các bạn thì à, anh Huy ha, chính là người à, đề co cái cái cái cái background này luôn cũng như là mọi thứ anh Huy set up đó rồi liên hệ với bên là à, làm quà cũng như là làm một cái hộp quà đặc biệt như thế này đó thì à, anh Huy bỏ rất là nhiều công sức cũng như là cái thời gian đó các bạn ngày hôm qua thì cái hộp quà này được đem vào showroom bên Di làm mất khoảng tầm 4 tiếng 5 tiếng đồng hồ mới xong cái hộp quà này đó mãi đến khoảng tầm 8 giờ tối 9 giờ tối gì mới có thể là về được khi nào xong rồi Di mới về đó, ok một lát nữa thì à, các bạn biết rồi ha cái những cái hộp quà này mà nó sẽ mở ra thì bong bóng nó sẽ tràn ra hết ở bên ngoài hết showroom bên gì luôn bởi vì bên trong cái hộp quà này có hơn 1.000 cái bong bóng đó, rất là đặc biệt các bạn nha đây là anh Huy nè các bạn à, rất là đẹp trai luôn <laughs> một chiến vô mà thấy <laughs> rồi ok đó. anh Huy là một kiến trúc sư ha rất là giỏi và ngoài thật ra chia sẻ với các bạn luôn ngoài là xe ô tô Mercedes-Benz ấy ha thì uh, kiến trúc là một cái uh, ngành nghề cũng như là cực kỳ thích luôn khi mà gặp anh Huy nó anh Huy nó là kiến trúc sư thì cực kỳ thích anh Huy đó thì mấy anh em cũng ngày hôm qua mấy hôm nay cũng chia sẻ ngồi nhiều khi xe cộ không có nói nhiều mà chủ yếu nói nhiều về kiến trúc kiến trúc đó. thì anh huy ơi một lát nữa à, quỳnh sẽ tới rồi à, anh huy à, chắc là tặng cái bó hoa cho quỳnh ha đúng rồi Cùng em cũng như là anh có hồi hộp hay là có <laughs> nôn nóng gì không thật ra thì cũng có chút hồi hộp cũng cảm ơn duy dạ. đã nỗ lực mình tưởng là không không có xe rồi đó dạ. nhưng mà duy cũng ờ, nỗ lực à, trong vòng ờ, một tháng chưa tới một tháng có cái xe dạ. ý của mình luôn cũng dạ. màu trắng Đúng rồi màu, thất màu đen đã dạ. rất là hay thật ra à, là cảm ơn Duy. ban đầu anh huy nói là anh huy chuẩn bị một cái món quà này cho một cái sự kiện đặc biệt như thế này ha <laughs> thì uh, em thấy là hơi rất là lo luôn rất là lo lắng luôn đến mãi đến phút cuối luôn á thì mới có được cái chiếc xe cho anh ừ. thì coi như lúc đó rất là vui luôn <laughs> rồi rồi dạ. rồi cảm ơn duy dạ. nhiều cảm ơn cảm ơn okay. bác nữa thì, thì, thì em sẽ đứng qua một bên thôi còn rồi. lại mọi thứ thì anh huy sẽ à, xử lý <laughs> rồi rồi cảm ơn duy okay. rồi dạ, cảm ơn bó hoa đẹp quá dạ yeah, để nó xây ra mới thấy bó hoa chứ đó dạ. rất nè nó đẹp các bạn thấy không đây nè công duy cũng uh, hỗ trợ đó, đó rất đẹp à, đó. à cái bức uh, tranh này là background này là anh huy tự tay anh Huy thiết kế luôn nha các bạn <laughs> à, chứ không phải là nhờ một cái đơn vị thiết kế đâu anh Rồi. Huy cực kỳ khó trong vấn đề mà mỹ thuật các bạn biết rồi ha anh Huy là kiến trúc sư mà <laughs> cho nên là những cái mà uh, bức hình mà bên thiết kế họ đề co trước á, thì anh Huy không có ưng ý đó, và anh Huy tự làm luôn <laughs> coi như đây cũng là một cái món quà đặc biệt luôn ha anh Huy dạ yeah, đúng rồi cảm ơn yeah. Dạ. yeah. Dạ, cảm ơn Duy nhiều ok và cái này anh để đâu nha anh xem anh, à, anh gửi xíu được không hay là được để đây đi. lát nữa anh để ngoài đây à, để để đi, để. À. đây happy bên đây, này món quà anh là tặng em vào Ngón này Còn này nữa Này Em giữ <laughs> Rồi Chụp mình nha Hùng cái luôn đi Hùng anh ơi em ơi à, thật duy sức khỏe cũng như là thật là hạnh phúc nha rồi dạ, dạ, cảm ơn duy dạ. <laughs> cảm ơn duy hỗ trợ dạ, à. dạ, dạ. <laughs> cảm ơn rất nhiều dạ. chúc mừng quỳnh nha <laughs> dạ. rồi vừa rồi thì ờ, anh Huy đã trao quà cũng như là có một màn cầu hôn rất là ấn tượng với lại Quỳnh đó thì ở đây thì mọi người xem coi như là rất là thích luôn cũng như là các bạn thấy ông Quỳnh lúc nãy là cực kỳ xúc động luôn đó, thì thực ra đây là cái buổi mà giao xe có thể nói là ờ, đặc biệt nhất của Duy từ trước đến bây giờ luôn đó và ở đây cũng vậy các bạn mọi người chứng kiến cái cảnh mà anh Huy tặng quà là cầu hôn á, thì thật sự rất rất là đã luôn ha đó bây giờ thì ờ, mọi người chuẩn bị là dọn dẹp cũng như là anh Huy về nhà ok thì ờ, cái chuyến mà cái buổi mà giao xe của Duy lại lần này thì các bạn thấy là mỗi khi Duy giao xe Duy hay có xuất hiện ở trong những cái ờ, clip rồi hướng dẫn cho khách hàng từ đầu tới đuôi luôn nhưng mà ngày hôm nay Duy để cho anh Huy ha tự biên tự diễn hết Duy không có xuất hiện đó. <laughs> ok hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha